hồi đó là em ốm chứ không như bây giờ chơi thể thao đó hả từ từ đi dạ. giận cái này dễ sợ vậy đó chưa kịp làm giá đang ra rồi đang treo giá bán cho ngân hàng vậy trơn trời à dạ. chị đây em yên tâm đi chứ em lo gì mà em vội vã vậy em là sắp chín nhưng bên đây là sắp rụng em hiểu không em là sắp chín nhưng bên đây là sắp rụng em hiểu không dạ. em phải từ từ chứ làm vậy là bể kèo hết rồi thiệt tình Rồi chào Bây giờ em giới thiệu về mình đi Xin chào mọi người Em tên Lê Thanh Bình Năm nay 40 tuổi um, Hiện đang là nhân viên của ngân hàng SCB Tham gia chương trình này mục đích là muốn thoát ế <laughs> Thoát ế Dạ Bình quê ở đâu Bình? À, em người Sài Gòn chị Rồi mời bạn giới thiệu à, Chào quý vị khán giả Em tên là Trần Ngọc Châu, hiện tại 36 tuổi, đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mình làm công việc gì Châu? Dạ, em là nhân viên truyền thông sự kiện ạ. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Châu nè? Em uh, biết chăm sóc người khác, biết nấu ăn ngon và rất là yêu trẻ con ạ. Ngoài ra thì ờ, em nhìn mọi việc rất là nhẹ nhàng, ừ. cho nên là con người cũng rất là thoải mái. Rồi, dạ. đó là ưu điểm còn khuyết điểm. Em uh, cũng hơi rụt rè nhút nhát trước đám đông ạ bạn trai bên kia dạ ưu điểm khuyết điểm của mình là gì ưu điểm của em á là tự tin nhà cửa và nói chung kinh tế thì là cũng ổn định rồi ừ. có thể nói là chín mùi để mà lập gia đình đó còn um, nói về uh, sở trường hay là gì thì em thích ca hát và rất thích um, chơi game chơi game online trời ơi 40 tuổi rồi mà chưa lấy vợ không lo đi kiếm vợ không, mà chơi chị, game online. em chơi game em được đi nước ngoài đó chị hả <laughs> chơi game được đi nước ngoài đó Vậy 40 thì... tuổi mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi à, bạn ờ, em trải qua chính thức là ba mối tình hai mối tình đầu là không có thể nói là do em xui xui xẻo nên nên đến lúc phút cuối thì lại ờ, không thành nên mà mà lý do sao? em bị tai nạn mà gãy chân hai lần luôn à trời ơi mà ta, lý do là tại vì em rất là mê thể thao đúng không ta banh hồi đó là em ốm chứ không như bây giờ em chơi thể thao đó hả không hồi trước em ốm em đẹp lắm anh tại vì uh, gãy chân rồi không đá được nên nó mập thế rồi sao rồi gãy chân rồi bạn gái bỏ hả không chị thời điểm mà em bị gãy chân trùng lúc là là bạn gái em lại có điều kiện đi xuất ngoại một người thì đi úc một người thì đi mỹ đến lúc đó em không có thể à, đi cùng thậm chí là, là hai người là em bị gãy chân hai lần luôn hả dạ đúng rồi hai trời hai mối tình đó là đến khúc cuối là bị gãy chân hết thôi đừng quen nữa dữ vậy không anh lo quá vậy nhưng mà xui thôi bây giờ hết xui rồi hết xui chưa mà nó nghe nè như vậy là là trước khi mà bị gãy chân á là mình đã có kế hoạch đi chung với nhau chưa dạ có chị à có kế hoạch đi chung rồi tới lúc mà chuẩn bị đi thì mình gãy chân nên mình ở lại chuyến phà đúng dạ không? đúng rồi nói xui là đúng rồi đó nói chung giờ đừng hẹn đi đâu nữa nha thôi ở việt Quen nam nhau, cho ở chắc. việt nam không đi đâu nữa hết không rồi. có điều kiện thì cứ đi nữa hả dạ đi <laughs> rồi thôi cô cô gái à, em thì sao em đã qua bao nhiêu mối tình rồi Dạ, em ờ, cũng ờ, trải qua hai ba mối tình rồi ạ Mối tình đầu tiên ờ, là kéo dài 5 năm ạ Lúc đó thì tụi em cũng còn rất là trẻ Mối tình vừa qua thì cách đây 2 năm Bạn trai không có muốn lập gia đình Thành ra là em cũng chia tay ạ Ủa sao quen mà không muốn lập gia đình? Dạ, thì yêu là yêu thế thôi Em cũng không biết nữa Lúc đó thì con tim nói là yêu Nhưng mà khi yêu lâu quá mình cũng lớn tuổi rồi cho nên không ờ, nói cái chuyện lấy gì hết dạ không rồi chia luôn dạ thôi bỏ đi em bây giờ mình tìm cái mới em ha dạ à, bây giờ mình là giữ này tuổi này là muốn lấy chồng lắm rồi đúng không dạ mình vâng đặt ra tiêu chí tìm người bạn trai như thế nào nè em muốn ờ, tìm bạn trai thì ờ, nhìn ngoại hình dễ nhìn một chút cao trên dưới một mét bảy ngoại hình mình dễ nhìn lắm nhìn là thấy ờ à, nhìn khỏe mạnh tính tình ờ, vui vẻ hòa đồng biết cảm thông và chia sẻ với người khác ạ ừ. rất vui bên này rất vui rất dễ thương có điểm nào em không thích ở người bạn trai không dạ em không thích bạn trai là lăng nhăng nói xạo lăng mới dạ xạo. À, dạ thôi vậy, vậy thôi, thôi phải không? Dạ. lát nghĩ ra gì nói tiếp dạ rồi bạn trai thì sao tiêu chuẩn bạn gái của em là như thế nào dạ, tới em đúng không tới em đó tới em đó à, em thì đơn giản lắm chỉ cần dễ dễ dễ nhìn là được rồi tức là không cần đẹp lắm à, nhưng mà cái điều quan trọng em muốn là bạn gái mình phải à, biết nấu ăn nấu ăn ngon á nấu ăn chi nữa thì thì đã bên em vừa nói là nấu ăn ngon bữa nay nấu ăn ngon yên tâm à. dạ để đi làm mệt về nhà thì có một bữa cơm gia đình thì nó sẽ ấm cúng và nó có không khí gia đình nếu anh với em anh kiếm người nào không biết nấu ăn sao vậy nấu dở đang khỏi ăn tốn tiền ra ngoài tốn tiền trời ơi dễ nhìn ghê nhìn là thấy mà à, cao chưa mét chưa đến mét tám chị à, Cát đường chưa tới mét chưa chưa tới mét bảy mét sáu tám thôi giờ muốn lấy vợ dữ chưa muốn lắm rồi mình à, coi như công việc nhà cửa mọi thứ ổn định hết rồi đúng dạ, không đúng rồi dạ được là tiến tới hôn nhân luôn đúng không đúng đám cưới giờ ở đâu ở nhà nhà ở, nhà ở đâu ở, ở à, quận năm ở quận năm ở một mình hay ở với ba mẹ à, hiện giờ là đang ở um, với mẹ và gia đình của chị có mặt bằng để cho cho thuê có kinh tế thêm à vậy hả Sự mình kế hoạch mình đời. kế hoạch mình là định sinh mấy đứa con cái đó trời cho chị không biết được trời cho ha dạ. sau này kinh tế thì ai giữ vợ quản lý vợ quản lý dạ. em chỉ lo kiếm tiền thôi em dễ thương lắm thiệt em có duyên lắm á bây giờ anh à, qua anh coi đàn gái thế nào dạ, dạ nha coi em em ôi chào em gái dễ thương quá anh đến dễ thương thiệt dạ anh có duyên lắm nó giờ anh cười hoài à, à vấn đề chỗ nào bây giờ em lấy chồng em làm dâu đó dạ anh nghĩ sao dạ được ạ được đúng không dạ ảnh coi như ổn định hết rồi dạ. có sẵn hết trơn rồi dạ. dạ. nhà có cho thuê rồi có nữa. cho thuê rồi nữa đó <laughs> anh dễ thương nếu anh làm ngân hàng thì anh tiếp xúc rất nhiều cô gái xinh đẹp dạ ừ em có ghen không Dạ em cũng có ghen uh, chút ờ, chút ạ chút chút. Nhưng mà em ờ, sẽ cố gắng là tiết chế làm sao để đừng có tạo một cái sự xáo trộn của gia đình Em có thích lãng mạn không? Dạ em rất là thích lãng mạn ạ Thích lãng mạn Dạ Em trai ngân hàng có lãng mạn không? Có anh Có Em lãng mạn dữ lắm Rồi em nấu ăn ngon cho anh ăn nha dạ phải chăm sóc anh kỹ chút xíu nha dạ em sẽ tìm hiểu xem là anh ấy thích à, ăn món gì ừ. em không ngon thì em sẽ nấu làm sao đúng em rồi làm sao cho nó ngon đúng rồi dạ bánh bò bánh tiêu bánh ngọt vậy đó cứ làm cho anh ăn nha <laughs> Bây giờ chị hỏi nè, hôm nay là mình đi em đi với ai, có đi người thân không? Dạ, em có đi với mẹ, với em dâu và các anh chị ở cơ quan ạ. À. Trời đông dữ. Dạ, à, chị em sẽ chị à, em hả à? dạ. đâu chị em đâu em chào anh Huyền Linh em, chào chị. em chào chị Cát Tường chào chị chị thấy bên đây cái anh này rất là tới tuổi rất là chững chạc và rất là vui vẻ nếu mà cảm thấy được thì em cơ hội để tìm hiểu ờ, tiến đến cảm ơn chị em cảm ơn chị cảm ơn chị mình đi với mình em đi với ờ, chị ruột và à, hai đồng nghiệp ở bên ờ, cơ quan à, nghe chị ruột ơi là dạ, chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào chị. À, thấy em này cũng được và vui vẻ ừ. <laughs> à, mong là hai đứa ờ, có thể đến với nhau tại vì em nó cũng tới tuổi rồi <laughs> còn nít lắm quá tuổi rồi đúng rồi cũng hơi chưa chững chạc còn con nít lắm sao anh nói anh vậy à. <laughs> kéo màn cho anh ấy gặp mặt cô ấy nhanh nhanh đi cặp này lẹ lẹ đi xuống còn tính việc nữa bà dạ, con dạ, cảm ơn tặng em bó hoa à? dạ ờ thấy có thất vọng ngoại hình không dạ uh, mai mốt về thì uh, tập một chút xíu để cho bụng nhỏ lại anh chắc chắn rồi anh anh anh nghĩ là phải vậy ai cũng nói vậy hết dạ tức là đừng có mập quá dạ mập bụng không tốt lắm anh thấy em thế nào ạ em rất là đẹp rất xinh dạ em cảm ơn à, anh qua cách nói chuyện thì anh thấy là em người rất là chu đáo rất là chững chạc dạ à, rất là phù hợp dạ vậy à, nếu mà được á, thì à, anh tính à, chừng nào kết hôn ạ nếu mà thuận lợi thì càng nhanh càng tốt tại vì cả anh và em đều đều là rất là chín mùi để lập gia đình dạ vâng ạ dạ. em cũng mong chúng ta cùng cho nhau cơ hội Ủa, chưa nói gì trên cơ hội gì <laughs> mình phải nói chút xíu đi bây giờ đầu tiên á dạ. là em à, có thể hát tặng cô ấy một Sợ bài nào đó chín quá dạ được anh em thì không ngại hát đâu em chín, bên kia chưa chín đâu à, em có thích nghe hát uh, tiếng anh không dạ có anh xin hát bài uh, I swear có nghĩa là tôi xin thề I swear by the moon and the stars in the sky And I swear, like a sailor that's by your side. For better or worse, till death do us part, I'll love you with every beat of my heart, and I swear. Nhưng mà chị nói nghe nè cho chị tò mò xíu tại vì anh này anh hấp dẫn chị á anh lôi dạ. cuốn chị quá chị muốn coi anh bự vậy anh tặng cái gì mà có hộp quà bự vậy được chị dạ được. em mở ra em coi đi cho chị có ké với từ đây đây chị cầm bút ờ để cho anh mở luôn đi cho nó ga lăng xíu mở ờ. dạ dễ thương quá bình tặng hình của bình nữa hả có em đẹp hơn nhiều dễ thương quá chứ à dạ hình mình chụp nào dễ thương quá anh nghe rất là chu đáo dạ em cảm ơn anh nhiều rồi bây giờ chúng ta phải à, tính chuyện hẹn hò sao đúng rồi từng ta gặp nhau mấy lần quận năm với quận bình thạnh cũng gần nhau ấy anh đúng rồi đi độ 15 phút dạ vậy à, mình bấm nút anh ha trời, trời đất ơi từ từ đi giọng con này dễ sợ vậy đó chưa kịp làm giá đang, đang, đang treo giá bán cho ngân hàng vậy trơn trời à dạ. chị đây em yên tâm đi chứ em lo gì mà em vội vã vậy em là sắp chín nhưng bên đây là sắp rụng em hiểu không dạ. em phải từ từ chứ làm vậy là bể kèo hết rồi thiệt tình tính làm giá đi thôi thôi được rồi thôi Kiếm xong rồi mà. quay ra đi đặt tay lên nút bấm đi thiệt tình Đây. bây giờ nè trước khi bấm nút là em có muốn nói gì với cô gái không thật tình cảm lãng mạn nào đừng hát bài que que xiên que gì đó hát tiếng việt thôi để ta nghe rõ dạ giờ thì không hát nữa ừ, mà nói giờ chỉ được. nói thôi đúng thì um, em cảm thấy là hôm nay chương trình à, đã chọn cho em một người rất là phù hợp thì anh em hy vọng là cái mối quan hệ này sẽ tiến xa ít nhất là đoạn đường sẽ tới đó tới đâu tới, tới hôn nhân hôn nhân để Mời tay vào nút bấm đi đặt tay vào nút bấm đi ở đâu ở đâu giống như chơi game vậy đó tìm nút đi rồi thấy không chúng ta đều đã có tuổi hết rồi nha phải quyết định thật kỹ và có trách nhiệm với nút bấm của mình không phải bấm để rồi vui nha các bạn một hai ba hết thời gian bấm quá trời em có bấm không trời em bấm quá trời luôn anh bấm quá trời luôn dạ. hả kiểu như chơi game mà nó bị game over đó rồi nắm tay cô gái bạn của mình đi bắt đầu từ bây giờ nha các bạn chính thức đã hẹn hò với nhau và trở thành bạn trai bạn gái với nhau yeah. Dạ. kỷ niệm ngày đầu